các bạn vẫn còn nhận ra đây là cái ừ, tỉnh Thái Nguyên đây đúng không? Và đây chính là một tỉnh mà có 9 đơn vị hành chính gồm có thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương và Võ Nhai. Có 9 đơn vị hành chính như vậy mà diện tích là khoảng 3.550,3 km vuông và dân số 1 triệu 233.070 người. Đó chính là toàn về Thái Nguyên về địa lý ấy, thì ở đây là có tiếp giáp phía Bắc, tiếp giáp tỉnh Bắc Cạn. Phía Đông và phía Nam, Đông và Đông Nam tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang. Phía Nam là tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và phía Tây Nam tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh Tuyên Quang. Ở đây nó bị ngăn cách nhau bởi dãy núi Tam Đảo. Và ở đây nó có tuyến quốc lộ 1 à, quốc lộ 3 chạy qua nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh đồng phía Đông Bắc Bộ. Và đây là có mỏ than của Đại Từ Thái Nguyên mà có tuyến đường sắt cũng nối từ thủ đô Hà Nội luôn. Ở đây cũng có tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhìn vào diện tích của toàn biểu tình. Và bắt đầu từ um, video này trở đi là chúng tôi khi mà nói đến trung tâm tỉnh là chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái bức ảnh này ở ngay phía nhỏ. Và đầu tiên chúng tôi sẽ nói về thành phố Thái Nguyên với diện tích khoảng 170,7 km vuông, dân số 306.842 người. Đây là trung tâm thành phố Thái Nguyên. Các bạn có thể nhìn thấy đây là trung tâm và đây là thành phố của đô thị loại 1 nha. Tiếp theo là thành phố Sông Công 98,4 km vuông với dân số khoảng 109.409 người. Tiếp theo là thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên nối tiếp giáp nhau. Thị xã Phổ Yên là tiếp ra là khoảng 258,9 km vuông với dân số là khoảng 158.619 người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến huyện. Huyện đầu tiên là chúng ta nói đến huyện Đại Từ có thị trấn Hùng Sơn. 584,3 km vuông với dân số 159.700 người. Huyện tiếp theo là huyện Định Hóa có thị trấn chợ chợ Rũ, chợ Trũ Trạ Chu 520,8 km vuông với dân số 87.100 người. Và cũng điều đáng chú ý nhất là ở Thái Nguyên có một cái đặc điểm ở khu du lịch Hồ Núi Cốc rất là nổi tiếng nằm tiếp giáp giữa thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ. Đây chính là một cái khu du lịch nổi tiếng nhất mà ai đã từng muốn đi qua đều có thể muốn thì hãy đến Thái Nguyên nhé huyện tiếp theo là huyện định hóa đây định hóa là chúng ta nói đến định hóa rồi bây giờ chúng ta nói đến huyện đồng khỉ đồng hỷ có à, thị trấn chùa hang ngoài thị trấn chùa hang ra chúng ta lại còn thêm thị trấn sông cầu và thị trấn trại cao nối tuyến đường sắt thành phố thái nguyên yên thế ờ, của bắc giang đấy tiếp giáp với huyện yên thế của tỉnh bắc giang đấy Huyện này uh, diện tích là khoảng 457,8 km vuông dân số 107.800 người. Huyện tiếp theo là huyện Phú Bình. Huyện Phú Bình là có thị trấn Hương Sơn 245,7 km vuông dân số 134.200 người. Huyện tiếp theo là huyện Phú Lương có thị trấn đu Ngoài thị trấn Đu ra lại còn có thị trấn Giang Tiên của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 370,2 km vuông với dân số 105.200 người. Và huyện cuối cùng là huyện Võ Nhai có thị trấn Đình Cả. Tiếp giáp với ờ, quốc lộ 1B đi ờ, Lạng Sơn đấy. 843,3,5 km vuông dân số 64.200 người. Và như vậy là chúng ta nói đến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 có chùa Tam Thanh đó chính là tỉnh Lạng Sơn các bạn hãy cùng đón xem ở video sau bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn